sau khi xích lại gần với nhau làm ta thêm yêu để biết bao những sinh mích lâu nay ta hãy cùng ngồi xuống đây cùng chung tay vui quên tháng ngày tình làng nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý oan gia oan gia yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay oan gia oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người em mời anh uống nước cảm ơn hoa mời hoa dùng nước ừ. dùng đi nhà hoa thấy ấm cúng quá ha ừ. nhìn vậy chứ lạnh lẽo lắm vậy hả <laughs> Nếu mà Hùng tới đây thường xuyên thì um, Nó sẽ ấm đó <laughs> Hùng sẽ cố gắng 20 năm rồi còn gì hoa nhỉ <laughs> Không Hai mươi mấy năm chứ anh À đúng rồi <laughs> Mẹ, à, Con à, à. Dạ à, à, Chào chú à, à, Chú chào con Dạ Ngồi xuống đây Hoa. con đây là à, con ngồi xuống đây từ từ đã <laughs> à, đây là bạn cũ của mẹ à. còn đây là con gái lớn của em đó à, hùng à. dạ. <laughs> thật ra thật ra à. thôi ừ, để anh tâm sự trước cho dạ. thật ra trải qua bao nhiêu biến cố chú mới nhìn nhận ra rằng tình cảm của mẹ con mới là tình yêu đích thực của mình ờ, mẹ và chú đã tình cờ gặp nhau cách đây mấy tháng và bây giờ hai người đã quyết định tìm hiểu với nhau lại từ đầu đúng như vậy không anh đúng đó nhưng ờ, mà vậy ờ, chú cho con hỏi nha vậy ờ, chú có vợ hay con riêng gì không thực ra chú không giấu gì con chú là một nhân viên nho nhỏ trong thẩm mỹ viện xăm chú phụ trách bên kỹ thuật xăm sửa các loại à, con hiểu rồi thì ra con, thì ra gì con à, dạ không <laughs> không có gì à, dạ. <laughs> à, khi nào mà con có nhu cầu xăm à, sửa gì ừ, trên khuôn mặt con á cứ à, nói với mẹ hoa liên lạc với chú chú cho hỗ trợ cho <laughs> người nhà chú bớt 10% phần trăm dạ bút đỉnh thì phụng môi dạ hoa thì hùng miễn phí à, vậy là cái mục đích chú đến đây là muốn con đồng ý cho chú với mẹ con quen nhau phải không thực ra là mặc dù cái công việc của chú á nho nhỏ thiệt ừ, nhưng chú sẽ hứa đảm bảo cuộc sống cho mẹ của con ừ, cũng mong là con chấp nhận tình cảm của chú với mẹ con hôm nay là chú à, xin phép con trước rồi chú sẽ xin phép thảo linh sau um, cái chuyện này á nó không phải là một cái chuyện đơn giản nó là cái chuyện rất là quan trọng chuyện lớn con không có thể nào mà con trả lời liền được trong bây giờ là con có đồng ý hay không hết á con cần có thời gian để con suy nghĩ với lại chú nhìn đi mẹ con nè là một người phụ nữ đẹp mà một người phụ nữ vừa đẹp vừa tốt nữa chứ con không thể nào mà con giao mẹ con tùy tiện cho một người đàn ông mà con chưa tìm hiểu kỹ con chưa biết là ai kìa con kìa hoa con nó nói đúng hoa đừng có rầy con như vậy con dạ vì con chú nhất định chờ mẹ con đồng ý chào con dạ chào chú hùng chào hoa hoa chào hùng hùng chào hai người à, dạ <clears throat> đi cẩn thận nha hùng trời ơi con làm gì giật mình vậy con trời ơi mừng quá mừng quá mẹ ơi cái điều gì con trời ơi xuất sắc kiếm đâu ra vậy chuẩn luôn rất là điềm đạm nè đàn ông nè mà có trách nhiệm nữa con duyệt rồi đó già được được được số 1 số 1 vậy là con chịu rồi hả chịu trời ôi trời ơi hú hồn à vậy mà cũng làm mẹ mẹ tưởng đâu là con không có chịu chứ mẹ này thiệt tình luôn á mẹ là phụ nữ mẹ phải có giá chứ mẹ phải làm bộ như vậy để người ta biết người ta cố gắng người ta ờ, muốn có mẹ là người ta phải cố gắng nhiều hơn chứ con đang giữ giá cho mẹ đó con nhà cũng gian xảo thiệt đó nha quán này đẹp quá anh ha đẹp quán này á là độc nhất vô nhị á ừ. ừ em ngồi đi uống nước nha Cảm ở ngoài nắng quá anh sợ da em đen dạ. <laughs> Ừ. em ơi cho hai ly thức uống quen thuộc <laughs> Ủa, anh ơi <laughs> chút xíu quá mình đi uống cà phê xong rồi mình đi đâu nữa vậy anh đi gì á đi kia vậy anh hứa với em á là anh dẫn em đi shopping mà sau giờ về là sao anh đúng rồi hồi nãy anh hứa với em á uống cà phê xong á ừ. là anh chở em đi shopping ừ. nhưng mà trên đường đi á anh bận công chuyện đồng suốt anh thì lúc nào cũng bận bận bận hoài à thiệt mà anh không quan tâm gì đến em hết trơn á có chứ không quan tâm đến em sao rủ em đi uống cà phê ừ. Ừ. ủa mà anh bận câu chuyện gì vậy cảm ơn em cứ dùng nước đi ừ. à, anh phải à, kẹt họp hội đồng quản trị ủa mà công ty của anh đó là kinh doanh cái gì vậy hoa hoa à nước hoa đúng không em ừ. thích nước hoa lắm đó no no no no anh bị dị ứng nước hoa lắm anh không có kinh doanh nước hoa được chứ cái gì anh kinh doanh hoa là cái gì khổ hoa là cái gì là cái trái khổ oa dồn thịt à trời ơi cái đó người ta gọi là trái khổ qua chứ không phải là khổ hoa đúng rồi trái khổ oa khổ qua ừ thì đại khái là vậy đi em biết không tập đoàn của bên anh đó nha chuyên xuất nhập khẩu khổ oa toàn đông nam á wow, dữ ừ. dội quá à quên nữa em mời mình đi vũng tàu chơi nha kỳ quá à. mới quen mà anh rượu đi uống tàu rồi có sao? gì đâu em ra đó đi anh tặng cho em một món quà bất ngờ món quà gì anh một món quà lớn luôn dạ anh sẽ tặng cho em một tấn khổ hoa gì thôi anh để dành anh ăn đi Đắng ăn cái đó đi mát da lắm thôi anh để ăn đi ủa cô ơi cô cô cô có sao không cô của em anh nói chuyện có lớn tiếng không mà sao cô ấy hốt hồn vậy gia trời là oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người yêu thương thật chân thành với tất